Xin chào tất cả anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại tư vấn và chia sẻ cho anh em một số những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để anh em áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì ờ, đối với một số những anh em ấy, mà có những cái sân chơi về tài xỉu ấy, thì anh em gọi điện hỏi tôi rất là nhiều thì ờ, anh em biết được là trên thị trường bây giờ ra rất là nhiều những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay là những cái dòng máy phân âm hồ tài xỉu thì anh em hỏi tôi là có những thiết bị như nào để chống lại những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay là những cái dòng máy phân âm hồ tài xỉu ấy thì hôm nay tôi sẽ làm cái video này để chia sẻ cho anh em biết được đối với những cái bộ đồ như nào là đối với những cái dòng máy nghe của tài xỉu hoặc những cái dòng máy phân âm của tài xỉu ấy là hoàn toàn không có tác dụng thì anh em có thể theo dõi dưới mình đây đây là chiếc đĩa khiển tài xỉu thì trên nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy nghe của tài xỉu ấy là sau khi nhà cái người ta nắp những cái bộ tài xỉu này nó sẽ tự động thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là phân âm và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em để cho anh em biết về những bán về tài xỉu còn đối với những chiếc đĩa này thì anh em không cần phải nắp mà anh em có thể thay đổi từ tài sang xỉu từ xỉu sang tài thông qua một cái giờ mót anh em có thể là nhấn nút là sẽ chuyển từ tài sang xỉu mà từ xỉu sang tài rồi thì đối với những cái dòng máy phân âm ấy là hoàn toàn không còn tác dụng thì bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn cho anh em thấy được là máy nghe hoặc tài xỉu ấy còn có tác dụng đối với những cái bộ đồ như này hay không thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây thì đây đang điểm số 1 4 và 6 là 11 nút điểm tài thì à, bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em vài tiếng này ví dụ a là tôi đã cài đặt cho anh em là về tài và b là về xỉu thì anh em chỉ cần làm sao anh em đứng khoảng cách từ 15 cho đến 30 mét anh em có thể nhấn nút là anh em có thể biết được tài hay xỉu thì anh em thấy được đây là điểm số 1 4 và 5 10 nút điểm xỉu bây giờ tôi sẽ nắp sang tài cho anh em xem này bây giờ tôi nhấn nút A sang tài cho anh em này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này 4 5 và 6 bây giờ tôi sẽ chuyển sang xỉu cho anh em này thì đối với những cái sân chơi của anh em ấy người ta sử dụng những cái dòng máy nghe một tài xỉu hay là những cái dòng máy phân âm một tài xỉu thì người ta sẽ báo chính xác cho anh em về những cái bán về tài xỉu này thì bây giờ ví dụ máy phân âm của anh em là báo cho anh em về điểm số là tài thì ờ, đương nhiên là những anh em người ta làm tay con người ta sẽ đặt rất là nhiều về tài thì anh em đứng cho tôi khoảng cách từ 15 30 mét anh em nhấn nút cho tôi về nút B này là tôi đã cài đặt cho anh em về xỉu này bây giờ tôi sẽ nhấn nút B cho anh em thấy được là nó sẽ chuyển sang xỉu cho anh em này như này là đối với những anh em mà người ta đánh theo máy phân âm hoặc là những cái máy nghe ấy, là hoàn toàn sẽ bị thua mở anh em xem này anh em nhìn thấy chưa một năm và ba là chín nút điểm xỉu bây giờ tôi sẽ giữ tiếng xỉu cho anh em này đây anh em nhấn nút B là giữ xỉu này khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu này thì đấy những cái máy phân âm hoặc là những cái máy nghe của anh em ấy người ta sẽ báo cho anh em nó là về xỉu đi thì đây tôi sẽ mở anh em xem này một hai và ba có nghĩa là 6 nút điểm xỉu thì đối với những anh em mà người ta có những cái máy nghe người ta sẽ đánh tất tay cho tôi tiếng xỉu này thì anh em nhấn nút cho tôi là điểm A này anh em nhấn A như này là anh em khẳng định với anh em 100 trăm nó sẽ chuyển sang tài thì những anh em mà người ta cứ đánh theo máy phân âm hoặc là đánh với máy nghe là anh em sẽ bị thua anh em nhìn không tiếng tiếp theo anh em này bây giờ đang là điểm số tài tôi sẽ nắp sang xỉu cho anh em này khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu rồi. thì những sân chơi của anh em mà người ta đánh quá nhiều về xỉu thì anh em biết được là những người mà người ta đứng khoảng cách từ 15 đến 30 mét người ta giữ tài hay giữ xỉu là thông qua hai cái nút bấm này người ta biết được tiếng này là đang là xỉu mà người chơi người ta đặt quá nhiều về xỉu người ta nhấn nút A như này đã chuyển sang tài khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài anh em nhìn không thì anh em thấy được là những cái bộ đồ như này thì là đối với những cái dòng máy nghe hoặc máy phân âm là hoàn toàn không có tác dụng vì sau khi anh em nhấn nút khiển này ví dụ đây anh em có thể thấy là điểm số nó đang là tài này đây anh em nhìn chưa 17 ờ, nút điểm tài này anh em nhấn nút B thì máy cho dù máy phân âm của anh em báo chính xác cho anh em nó đang là tài này anh em nhấn nút cho tôi đến lúc cần mở anh em mới nhấn nút đây nhấn nút B là sẽ chuyển sang xỉu này đấy những cái khi anh em nhấn nút này thì hột hoàn toàn không có tiếng động nên là đối với những cái dòng máy nghe hoặc máy phân âm ấy là nó phải nghe được cái tiếng âm thanh của con hột thì nó mới tự động nó phân âm được còn không nghe đấy tiếng âm thanh của con hột thì này lấy đâu ra nó phân âm được ví dụ như là đấy máy báo cho anh em nó là là về tài anh em nhấn nút sang xỉu rồi thì nó sẽ về xỉu rồi anh em thấy không thì à, anh em thấy được những cái bộ đồ này thì là hoàn toàn là mà những dòng máy nghe máy phân âm là không có tác dụng rồi thì à, anh em có thể thấy được những cái chiếc đĩa này thì tôi à, cho anh em xem này những chiếc đĩa này hoàn toàn là ánh sáng có thể soi xuyên những chiếc đĩa trước kia thì uh, đĩa khiển đấy thì anh em biết được là về đĩa hoàn toàn sẽ dày còn những quân hột thì anh em có thể thấy này hoàn toàn là trong suốt này anh em nhìn không ngâm nước muối là nổi cho anh em này anh em nhìn không nổi đều cho anh em các mặt người Đấy, anh em nhìn thấy những hột này hoàn toàn trong suốt này thì những chiếc đĩa này thì anh em có thể giữ tài hoặc giữ xỉu là theo ý của anh em bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em vài tiếng nữa này thì những cái bộ hột này là lâm châm bên đĩa hoàn toàn là nít này những cái hột trước kia này thì anh em có thể thấy này lâm châm hoàn toàn là hít này bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em giữ tài giữ xỉu này đây là a sẽ là tài này anh em muốn giữ bao nhiêu tiếng tài cũng được một tiếng tài này hai tiếng tài này giờ chuyển sang xỉu này một tiếng xỉu này giữ tiếp tiếng xỉu nữa cho anh em này anh em thấy không giờ lại nắp sang tài anh em này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 còn những anh em nào ở xa thì anh em có thể là kết bạn qua Zalo tôi sẽ chia sẻ cho anh em tất cả về những đồ chơi liên quan công nghệ từ tài xỉu hay bài lá hay sóc đĩa thì à, anh em xem qua video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy